Rayame Grecia mi'pyhne xkimantantonka hardonko neje. Ne noyipiwata hapymi baalíxpe arme Betsaida harhoi Galilea, ne piyojpalmojte viñeñe. Tata, tinekajante arjesu. Arlíxpe vimapaxixpal Andre, ne vimapaxixpapi arjesu. Arjesu vidonjtopi ine viñeno, xizö arpadajñonka ansundam jetsi notokopa'e vinjo'i. Xamajoni dixi ajü, nomonandot'eijín da zó harhoi ne dadü. daguhsa hanumdadũ daũnganzayar sofo notogo xamo arte dabadi hanotogo da ɨtsa arte ujar shimhoi mada me'as arte ñam dagontsi notogo nedamepkaki dadangaki nejabgabɨjka kadamɨjneneje notogo damepkaki madada dañe'espa antsu magamoñjar Jesu mimomandatjo nopyashadi tumamɨi tegaojpakjo madada hage ga embavi nyonga gi hinga tonu na togi ba epu hinda tso geto sta ega to madada i kapa dan sundari tuhu vinhe ki mun al mondi nyem he zimi eno shashta kapi shin sunda nega kapi dan sunda man agi mi buhnen zaya ya ko inu ibi yoshanu nan mhonu rami eno shkito en anyuni ma rami eno nar anche skizo ar hesu ar hesu bidondine vinyeno spa spa Jinguemanjhoga nonanjmochpa ejnimjetsi, xpa joñarinjojä. Xize arpayame ximjoima datjo'öspa makjoni, ne artsondonje ar ndonuna ximjoine ma datjon'pa ar ts'adi. Nuga nämyajtaŋjäsyka jar joine datsäjtkäki, maga tsisega ga'tjo dajyonkäki. Vimonkaŋjapä ne ndajkjodi janjkandadu, yakjo'i bidodine bi'ñeno, nokex tapoj'e eŋga jar tojo nonar Cristo hinda mada gon sha arm ui. Yo gi en no madan khusha no togo ba e bin koi. Togo nuna ba e bin koi mu. Ar Jesu bi nyen ba bi mu. Hön se mara e tsi pa magi bu hui hu ar nyoti. Yo hunup yagi pa sa nyoti. Yo mada zu a her ba shui. Getu nu yo har ba shui. Hingi handi ha bu di ma. Kangenup yagi bu hui hu ar nyoti. Nyemui bi hu negin bon tsi hu ar nyoti. Nkap ubi mongar Jesu. Jme'e Fabi mba bañ'oni jabä jiŋäʼ ndajya'u ndäʼ.